À, chào Kelly, hôm nay à, Phước Sửu được à, hân hạnh à, giới thiệu cho Kelly một cái dự án rất là đẹp tại à, Cần Dục của Long An à, Dự án với mang tên là The Son City Nói về The Son City là giống như một cái bản giao hưởng âm nhạc ấy, Kelly Thì Kelly à, bước chân tới cái dự án này à, lần nào chưa? à, lần đầu tiên đây là lần đầu tiên được anh Sủ mời đi dự án thì Kelly cũng rất là háo hức và khi mà về thấy cái vị trí nó quá tốt và tuyệt vời à, ừ. không biết anh Sủ có thể giới thiệu thêm cho em về cái à, vị trí nào ạ? À? và dạ. rồi à, hôm nay phước sửu sẽ à, chi tiết về cái dự án cho Kelly ha thì tổng quy mô của dự án này là khoảng một 105 hecta nó gồm 3 phân đoạn là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì trong những cái giai đoạn này thì nó bao gồm rất là nhiều shop house nè à, mặt tiền đường chính ha à, đường là Hưng Long và à, một số là nhà phố giống như mà Phước Sửu và Kelly đang đứng này đây là nhà phố ha à, xây dựng chủ đầu tư xây dựng sẵn luôn và những cái căn villa đối diện bờ sông như ở góc bên kia đó thì ở đây có rất là nhiều cái sản phẩm còn trong cùng một dự án và đây là một cái dự án được à, là nằm trong top luôn á Kelly ừ. Đợt vừa rồi lọt là trong top là những cái dự án là có quy mô nè Rồi có vị trí và có cách thiết kế rất là đẹp đấy thì à, hôm nay á, là à, được hân hạnh à, giới thiệu cho Kelly à, à, đi xem và gọi là như là có thể là chiêm ngưỡng cái dự án và có thể là chọn cho mình một cái sản phẩm rất là đẹp để à, ở trong thời điểm này thì à, với những cái mức giá nó rất là phù hợp với Kelly thì giá nó dao động tầm khoảng à, từ à, ba mấy đến 40 triệu một mét vuông thôi à, đó là à, phần à, gọi là giá xây dựng à, của à, giá đất ha còn sau đó là Kelly có thể chọn là những cái sản phẩm là à, đất có sổ hồng riêng hoặc là nhà xây dựng sẵn Đấy, thì Kelly à, thấy cái mẫu nhà ở đây như thế nào Kelly? Ờ, rất là đẹp và sang trọng à. à anh có thể cho em biết Đi. Ờ, ờ anh có thể dẫn em vô tham khảo không ạ? À? Ờ, rồi, thì bây giờ là mình à, thì sẽ à, tham quan một cái à, căn nhà mẫu trong này ha à vào vô căn nhà thì thì mình cảm thấy rất là sang trọng à, thoải mái thì anh có thể tư vấn cho em diện tích của căn nhà như thế nào à, à, với một cái à, diện tích rất là đẹp ở đây thì à, thiết kế là 5 x 15 hoặc 5 16 phòng Kelly thì à, ở đây là chủ đầu tư á, là thiết kế những cái căn hộ những căn nhà mẫu này là cho khách hàng coi như là nếu mà những khách hàng nào muốn á, thì có bên này có cái đơn vị thiết kế là về á, là nhà mẫu và kiến trúc à, luôn thì có thể là cho khách hàng là có thể là à, lựa chọn những cái tông màu phù hợp của mình luôn á Kelly yeah. Dạ. à, thì à, ở đây thì chủ đầu tư bố trí ở đây là vừa một phòng khách và phòng bếp phía sau là có giếng trời luôn à, ở đây là có toilet và bên này là một cái kho ha thì tất cả ở đây là nội thất an tường họ thiết kế hết luôn Kelly thì à, à, quý khách hàng có thể là mua nhà thô à, hoặc là mua những cái mẫu nhà mà có sẵn à, như bên An Tường đã thiết kế cho bên à, dự án The Son City thì à, theo Kelly thấy cái mẫu nhà như thế nào phù hợp với à, với những à, cái gia đình mà của Kelly đang lựa chọn mua thời điểm này không? À, em thấy rất phù hợp và đẹp và sang trọng thì à, cho em xin hỏi biết thì khi mà à, chủ đầu tư giao á, thì mình sẽ là giao nội thất hay là giao giao thô anh ha? À thì khi nãy có nói với Kelly rồi á thì ở đây á, là chủ đầu tư sẽ bàn giao theo hai cái kế hoạch à, của để cho khách hàng hay sự lựa chọn cho khách hàng. Thứ nhất là bàn giao thô để cho khách hàng là có thể là tự đi co và ở đây là một cái mẫu nhà của An Cường thì bây giờ là bên An Cường họ sẽ là à, thiết kế rất là tỉ mỉ à, những cái mẫu nhà như vậy và bao gồm những cái nội thất như thế này luôn ha có nội thất ở bên An Tường luôn ở đây là cái kho ha cái kho rất là rộng rãi rất là thoáng luôn à, vừa nói là kho nhưng mà nó rất là thoáng ha rồi bây giờ là mình sẽ mời Kelly lên trên à, tầng 1 để mình khám phá Rồi, hôm nay à, Kelly sẽ được khám phá cái căn à, nhà mẫu như thế này Kelly Kelly thấy cảm giác như thế nào khi à, bước vào một căn nhà mẫu như thế này? Ở ờ, rất là sang trọng, giống như là mình đang ở trong một cái cái như là biệt thự vậy đó anh. À. Rồi sang trọng từ cái màu sắc thì nó rất là tuyệt ở đây ờ, với cách thiết kế là hai phòng ngủ và một cái phòng dành cho em bé ở đây thì có thể là phòng sinh hoạt chung phòng học đàn hoặc là à, phòng học tập cho bé ha ờ, đặc biệt ờ, ở The Sun City thì có cái cách thiết kế rất là hay để cầu thang ở một bên và ở bên này thì à, thiết kế cái không gian phòng cho trẻ em ví dụ nhà ở đây ví dụ như là có gọi là thành viên hơi đông á Kelly thì mình có thể là à, chọn cái cách thiết kế này thì ở đây là cái phòng đây là phòng mà bedroom phòng lớn ha Kelly thì có uh, toilet bên trong phòng nè à, à, và có hệ tủ âm tường bàn ghế và tất cả những cái dụng cụ à, trong một cái căn phòng đầy đủ với cái tông màu này thì Kelly có thấy cảm giác thích không ok nó rất là tạo cho một cái cảm giác rất là dễ chịu thông mát dạ yeah. thì à, à, Kelly à, cảm giác ờ, như thế nào ờ, với cái mẫu nhà này à, em cảm thấy đối với một vị trí như vậy thì thì thì cái vị trí là gì đầu tư rất là tốt và cái, cái ở trong cái không gian này giống như là mình mình uh, rất là thoải mái dễ chịu à, và nó như là sang trọng vậy đó ví dụ sang như là đang không? ở trong một cái biệt thự vậy. À. À, rồi à. thì à, hỏi sơ qua tí xíu là à, thời gian trước thì à, Kelly cũng có là dạng như là à, công tác ở à, um, nước ngoài phong Kelly? Dạ đúng rồi. Thì uh, với là những cái phong cách thiết kế rất là đa dạng và tinh tế thì gần đây uh, The Son City kết hợp với uh, gỗ nội thất An Cường sẽ đưa vào cho uh, The Son City với những cái mẫu thiết kế rất là độc lạ phải không? Thì uh, Kelly uh, khi mà tới đây uh, thì Kelly sẽ cảm nhận được ở đây là một cái uh, dự án rất là đẹp, rất là quy mô và uh, rất là hài hòa kết hợp với thiên nhiên. Đó. Thì uh, à, Kelly à, à, sắp tới thì Kelly có phải dự định là quay về Việt Nam và lại định cư ở đây định cư tại đây không? À, dạ chắc chắn rồi anh tại vì em thấy bây giờ ờ, thị trường của mình đã phát triển rất là tốt và đầu tư thì lợi nhuận lại là cao và à, ví dụ như sau một cái đại dịch đó thì khi mà mình đã ở căn hộ rồi thì bây giờ thì con người ta lại có có cái xu hướng lại muốn mua những cái cái nhà phố như vậy thì ừ. cái không gian rất là thoáng đãng nè rồi thứ hai nữa là đôi khi mình à, uh, đi tới đi lui hoặc là ờ, relax này nọ thì nó cũng cũng ok hơn là ở căn hộ thì có thể là tương lai là em sẽ sẽ không ờ, chuyển từ căn hộ xuống mua những cái nhà phố như vậy à vậy yeah. ha rồi à. thì khi nãy là có một cái gian phòng gọi là bedroom thì nó có phòng gọi là toilet bên trong thì bây giờ ở đây là có hai phòng một phòng dành cho em bé và một à, phòng mà à, ngủ bình thường cũng có view nội khu view mặt sau nữa ha toilet này toilet riêng thì à, mời Kelly vào à, xem bên trong cái căn phòng ha Vậy là cái toilet này nó ở ngoài anh ha chứ ừ, không phải là Đúng rồi. Trong... Toilet này là được thiết kế ở ngoài để gọi như là sử dụng chung cho hai phòng luôn Kelly là phòng trẻ em bên này và đây là một phòng à, chung cho ví dụ như là à, con cái à, mà những đứa lớn thì mình có thể ở phòng này riêng ha còn phòng bên kia thì phần cho em bé hoặc là cái phòng gọi là học tập thì bắt đầu mời Kelly mình có thể là di chuyển lên cái lầu 2 ha để mình khám phá thêm về cái vẻ đẹp của căn nhà vậy là tổng căn nhà của mình sẽ là một trệt hai lầu anh ha đúng rồi à, em hỏi tí là nó có sân thượng không anh á À, đúng rồi, trên này thì à, thiết kế đa số tất cả phòng ngủ thì chủ đầu tư sẽ à, để ở dưới và toàn bộ các khoảng không trên này là sân sân thượng và sân phơi và phòng thờ đó Kelly. Ờ. Đây là sân thượng đúng không anh ha? Đúng rồi, phía sau có một cái sân thượng ha nó rất là thoáng rất là thoáng view view rất là đẹp rồi thì bây giờ mình à, vào xem ở đây cái cách bố trí ở cái phòng này rồi mình có thể nhiều người có thể là phòng tập yoga hoặc nhiều người thì có thể làm phòng thờ và một cái khoảng gọi là à, không gian gọi là nghỉ ngơi à, ngoài ra thì ở đây thì có thể là à, đặt tiệc nè à, mình có thể làm à, những cái à, barbecue à, có thể là được à, tổ chức được khoảng 4 đến 5 bàn ha. thứ nhất là em vô làm thấy rất là thích cái bàn thờ nè thứ hai nữa là cái không gian như vậy nè đó là khi anh em mình lên sân thượng à, nghỉ mát rồi rồi, rồi BBQ tiệc tùng với bạn bè cũng rất là ok chính xác thì ở đây á, là với một cái mẫu thiết kế rất là hiện đại tinh kê tinh tế và mang mang cái dạng như cái phong cách của châu Âu á à, à, vào đây thế tất cả những cái dãy nhà ở đây giống nhau từ màu sơn đến là à, gọi là cái gạch cái ngoái ha cái ngói màu à, màu xám đen à, làm cảm giác là tôn vinh là một cái dự án nó rất là cao cấp hiện đại và à, tất cả dãy nhà ở đây thì à, đều đều giống nhau hết và làm cho à, cho cái à, khách hàng ở đây cảm giác như là một vào lạc vào một cái khu dân cư coi như đẳng cấp và à, Kelly nhìn sơ qua ở đây nè thì thấy một cây cầu á bắt đi ngang qua dự án thì ở đây á, là cây cầu này là cái đường cao tốc hả? đường cao tốc dạ. Long Thành Bến Lức và cái đường cao dạ. cao, cao tốc Long Thành Bến Lức này đi ngang qua dự án thì à, coi như là nó sẽ kết nối và từ đây á thì à, khách hàng mà đi tới tất cả những cái dự án khác là rất là gần ha à, đi cái, tất cả những cái tỉnh khác rất là dễ dàng đó Kelly thì ở đây thì gần đây thì sẽ có một cái lối lên xuống để mình di chuyển về à, à, sân bay Long Thành nè à, đi về miền Tây hoặc đi đâu rất là gần ha cao tốc bến lức long thành hả anh gì thì không cao đức là à, à, à, ở đây là à, đúng. đúng là bến lức long thành bến lức long thành đây là cao tốc bến lức thì thì uh, thì thì như em uh, em tìm hiểu thì cái sau này cái cái cái mình di, di chuyển về miền tây rất là gần anh ha đúng rồi mình rẽ mình trái về cà mau thì tầm bao nhiêu phút mới tới anh ha à, thì bây giờ tất nhiên là mình từ đây mình sẽ nối liền với cao tốc à, à, à, à, long thành dầu dây à, thì à, à, mình sẽ đi về cái hướng về miền Trung còn mình rẽ xuống đây thì mình ra lại là à, gặp cao tốc Trung Lương mình đi về miền Tây thì mình ra rất là nhiều tỉnh và mình kết nối một cách dễ dàng mình không có phải là đi vào trong khu dân cư để hạn chế kẹt xe thì nói về tỉnh miền Tây thì có rất là nhiều cái địa danh khác nhau thì nói chung là có sự kết nối tất nhiên là gần rồi còn chi tiết từng tỉnh thì nó lại à, ừ. con số rõ ràng ha tuyệt vời anh ha đây là một cái vị trí rất là tuyệt vời cả nhà vì à, uh, sở hữu được một cái giống như là cái biệt thự mà trong cái vị trí rất kỳ kỳ đất đè và lại cái giá lại rất là tốt thì mình tin tưởng là trong tương lai á thì à, mình sẽ sinh lợi rất là nhiều và được một cái cái cái gì ví dụ như khi mà em ở bên sinh á thì em thấy là chỉ có một miếng đất nhỏ hay một ừ. cái căn hộ có chút xíu thôi mà giá trị rất là đắt mà trong khi cái cái cái lãi của em á hoặc là cái sinh lợi trong tương lai của em thì rất là thấp ừ. À, nên em nghĩ là thị trường Việt Nam mình là một cái thị trường cực kỳ tiềm năng để cho mọi người đầu tư sinh sống à, à theo theo như Kelly cảm nhận thì à, đây có phải là một cái nơi an cư cho Kelly à, trong thời điểm sắp tới hay không Dạ đúng Hiện tại thì em và như những bạn của em cũng đã đã và đang về đây để bắt đầu mua đầu tư và liệu ở đây để tương lai mình sử dụng hoặc là để uh, à, lợi này nọ đó thì thật sự ra mọi người khi ở bên kia nhiều nhưng mà thật sự là họ mua và sở hữu rất là nhiều việc ở The Soul City này ạ à quá tuyệt vời dạ. cảm ơn Kelly và quý anh chị cần cái thông tin thì à, alo cho Phước Sửu với số hotline bên dưới Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ tất cả cho quý anh chị về cái dự án The Sun City và cùng làm cư dân với lại Kelly nhé dạ xin cảm chào và hẹn gặp lại chào cả nhà